Muerde para aquí, muerde para allá. giải quyến đủ bờ mông chơi hết số mày bước vào trong stack, stack it up, and I'm spinning it all. When I throw, throw, throw, throw, throw it up, start twerking like Miley, Miley, Miley, twerking like Miley. trời mộng mơ không còn trăng sáng